Thank you. cõi sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành lại ít nên nay đọa làm thân thủy tộc có loài ở trong sông đập chầm ao với các thứ thân hình không nhất định khi thì bị lưới rập câu móc hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống mạng gỡ dao thớt hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp quý Phật tử phát tâm thí số tiền của chuột sanh mạng của các ông cầu xin mười phương chư Phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy y tam bảo là Phật bảo Pháp bảo và Tăng bảo quy y tam bảo rồi vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác địa ngục nhà quỷ súc sanh đời đời qua lại cõi nhân thiên tu hành mau chứng quả bồ đề chúng sanh xưa tạo các nghiệp ác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 chúng sanh quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tam bảo phát bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phóng sanh công đức thù thẳng hành vô biên năng phước gia thoại hương vô huyền pháp gia dư chúng sanh tóc quán vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liệt ơn nhân thiên ngài đang giới chúng giải cộng thành Phật Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh phục nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan gián đạo tràng chứng minh công đức Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm kỷ hợi gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương pháp danh à, nguyên à, ba nguyên bái cung kính thừa hành lời Phật dạy phát Bồ đề tâm quảng đại mua vật phóng sanh nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ kính nguyện kỳ an gia đình phật tử nguyện thị mai hương pháp danh nguyên bái nguyễn thị mai hoa pháp danh nguyên quỳ Nguyễn Thị Mai Lan Lâm Quang Hậu Kỳ An Nguyễn Thị Sen Pháp danh Diệu Học 58 tuổi Nguyện chư Phật tử thừa tự công đức phóng sanh hiện tiền thân xu hương thới bổn mạng bình yên thừa thử phước duyên chiếc tường như ý canh kia à, siêu tiến chân linh sa di ni bồ tát giới thích nữ quyền quý thế danh lê thị duyên hưởng thọ trần thế à, thất thập bát tuế kỳ siêu hương linh nguyễn thị đua pháp danh viên tâm mất ngày 11 tháng 10 năm kỷ hợi nguyễn văn lưu pháp danh chánh phương mất ngày 19 tháng 4 năm giáp ngọ nguyễn thị lịch pháp danh nguyên thỏa mất ngày 23 tháng 12 năm quý tỵ Nguyện chư hương linh thừa Phật ân nhi trực hướng Tây hành y thiện phước nhi siêu sinh lạc quốc Phổ nguyện âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo A Di Đà Phật tự quý Phật ca đường nguyện chúng sanh Amen.